Xin chào mọi người, mình là Hiền đây Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhảy một bài nhảy của Sơn Tùng FTP Đó là bài Muộn rồi mà sao còn trên bản TikTok nhá Ok, let's go Đầu tiên thì bài này mình sẽ chia thành hai phần Đối với phần thứ nhất thì bây giờ mình sẽ nhảy demo với nhạc uh, nhịp nhá Nhịp nhạc là 5, 6, 7 Hãy ôm anh đi Ta da ta ta da ta ta da ta da da giấc mơ ta da da ok bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn từ động tác một nhé đầu tiên các bạn mà hay ôm anh đi ấy trước tiên các bạn đập trượt tay lên này tay phải lên nhá sau đâm xuống và sau đó lại giật về rung tại đây nhìn kỹ này bật lên đâm xuống giật về rung sau đó mở ngang hất vào trong rồi bây giờ về phía vai của người như sau nhé khi mọi người đập lên thì hơi nhấc chân cho mình để tạo cảm giác mình lên sau đó nhún giật như này và sau đó này khi mở tay thì dướn vai và người sang phía bên trái trái hất về thì về bình thường rồi lại nhá lên này xuống giật and hất ok tiếp theo này trượt tay xuống trượt tay xuống như này cho mình hai lần thôi hiểu lại quá lạnh ok khi làm động tác này thì thứ nhất là chân mọi người này thả lỏng cho mình tay thì vẫn chỉ hai lần này thôi nhá còn chân như sau này đẩy cho mình cái hông trái lên hông trái để hông trái rồi sau đó hông xuống thì nhấc chân tương tự để hông phải sau đó lại xuống nhấc chân ok đầy đủ của động tác này sẽ làm như sau đổ người này sau đến hông này sau đó nhấc chân này thì xuống hông này đổ người đẩy hông nhấc chân thì xuống đó nhưng mà vào bài thì chúng ta chỉ làm từ hông thôi chỉ làm từ hông như đâu người vẫn từ im người không như này nhá người vẫn phải thẳng cho mình đổ mỗi hông đẩy mỗi hông đi không đẩy hông lên nhấc đẩy hông lên nhấc đó thế thôi nhá nhưng cố gắng một người nhấc chân không nhấc cao chỉ nhấc đây thì nhấc này tôi thử lại nhá um, trượt lên này xuống giật này và về này đổ xuống đổ xuống ok tiếp theo sau khi làm hai lần ôm như này rồi bây giờ nhìn kỹ cho mình này tay người xoắn cổ tay lần lượt tay phải tay trái lên đây và sau đó hạ xuống hạ xuống chỉ như thế này mình được chưa rồi lần một này lần 2 này xoay lên đây xuống xuống khi hai lần xuống như thế này thì một người mỗi lần xuống một người lại phải làm hông một lần đúng không đúng không tiếp theo động tác tiếp theo này móc tay lên xuống chéo lên xuống chéo nhìn kỹ nhá à, chị chỉ này lên ngụp xuống này chéo vào nhau lên một chéo vào nhau ok lại này một lần này lần thứ hai này vào này and vào rồi khi tay làm như này hai lần thì hông mọi người vẫn giữ theo cái biên độ thế là mọi người lại vẫn làm như này cho mình được chưa không đi bốn lần hai hai bốn ok thử lại nhá xoay lên đây đi hông một lần hai lần ba lần bốn lần được chưa ok lại này đấy là phần thứ nhất bây giờ thì mình sẽ đến nhịp thật là chậm cho các bạn làm nhé năm sáu bảy tám một hai và ba bốn năm sáu bảy tám và một hai ba bốn năm 6 7 8 Ok nhanh nhỉ 5 6 7 8 1 2 và 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp theo đến phần thứ hai thì mình sẽ nhảy đến một chốc nhá Ờ, à, đây à 5 6 7 ta ta ta ta ta ra ta ta ra ta ra ta ta tan khuyên nào câu thơ tần tẹt muốn em đặt tên hay ôm anh đi ôm anh đi ta ra ta ta ra ta ok bây giờ thì vào chi tiết động tác nhá đây động tác trước các bạn làm hai lần thông vào tay như thế này đúng không tiếp theo đưa tay phải lên cao để xoắn vào trong xoay hai vòng sau đó người đưa lên đầu xoay đầu như này họ xoay quanh đầu này mình thử lại nhá 5 6 7 nhấc xoay hai vòng điên lên đó ok cái này rất dễ đúng không rồi khi làm này thì thứ nhất là người người quay theo người quay theo mọi người có thể thêm sóng người như này hoặc là người chỉ cần quay thôi cũng được thì mình cứ hướng dẫn sóng nhé thứ nhất sóng này ngửa cái cằm lên ngửa cái cằm lên sau đó đổ người đổ người thì nhớ nhấc cái ngực lên nhá được chưa và sau đó đẩy hông và sau đó hạ hông xuống và nhấc chân thì nó sẽ được cái sóng đây mình hình dung kiếm cho mình một cái mặt phẳng nhá chạm ba điểm ngực hông và đầu gối đổ chạm ngực này tiếp theo lại đổ chạm hông này đổ chạm đầu gối và sau đó lên đó thì sẽ làm được sáu thử nhá đây 6 và điên lên chân tay không lại à, ừ, người không làm gì cả chỉ điên lên này <laughs> thôi thấy chưa sau đó hạ xuống thì mọi người cứ thả lỏng chân ra thả lỏng chân ok về đây đây nhìn kỹ tay nhá chỉ về mình rồi sau đó này viết đôi ba câu thơ viết đôi ba câu thơ như này sau đó là muốn ở tay phải em đặt tên nhớ nhá đặt vẩy cái tay phải xuống đặt tay phải xuống rồi đấy đấy là lên lặp lại động tác ban đầu ấy đó xong lại như này rồi bây giờ thì mình sẽ đến nhịp chậm này 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 và 3 4 5 6 7 8 Ok, nhanh nhá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Rồi cuối cùng thì mình sẽ vào nhà cùng các bạn giữ hát thôi năm sáu bảy hay ôm anh đi ôm anh đi ta da da ta da da ôm trong giấc mơ ta da da ta da da ta da da ta da da ta anh nhìn lên ta da ta da da ta da da ta da da da ta muốn em đặt tên hay ôm anh đi ôm anh đi ôm anh đi Ok như vậy là chúng mình đã vào xong bài Một người mà sao còn của Sơn tùng MTP phiên bản TikTok Mình rất mong là mọi người hãy học thật là nhanh bài này để quay clip TikTok nha ờ, Cảm ơn và bye bye mọi người